chào bạn Chị à, ăn cơm chưa? À, mình ăn cơm rồi Vâng À chị cho em hỏi một chút là chị tham gia cái khóa tự học ở bên em ấy Thì à, chị đã học được à, nhiều chưa? Chị làm hết chưa? À, mình cũng vào hết rồi Chị làm hết giáo trình luôn rồi hả? Ừ vâng. Thì à, chị thấy cái giáo trình ở bên em nó có dễ hiểu không? À, mình thì mình thấy dễ hiểu nhưng mà kiểu như là cái, do do cái lỗ hổng của mình nó lỗ hổng kiến thức của mình nhiều rồi à, dạ. cho nên là mình mình cũng phải học à, thêm nữa vâng thế trước đây chị đã đi làm về công ty may chưa chưa mình chưa đi làm à chị chưa đi làm tí nào luôn à ừ. Thế là bây giờ chị mới học ở giáo trình bên em là đầu tiên đấy Nhưng mà trước ừ. đây em tưởng là chị đi làm kế toán công ty nào rồi chứ chị làm chưa người mới hoàn toàn luôn hả ừ mới hoàn toàn luôn à, à trước vâng. đấy mình chỉ à? học thôi nhưng mà kiểu như là học qua trường lớp thì thường nó đúng không rồi. không đi vào thực tế lớp nó mông lung lắm nó không sát với thực tế đâu thế thì mình mới bảo là mới học mà Vâng, thế là chị là mới học hoàn toàn luôn Sau khi tham gia khóa bên em ấy, chị thấy ờ, đã À, tự tin hơn để đi xin việc chưa? Mình thì mình thấy cơ bản thì ổn ổn nhưng mà Vâng. Bởi vì ngoài nhờ cái cái môi trường làm việc thì ừ, có thể là mỗi tin nó một khác cho nên là nên vâng. đúng à, rồi. Chị cứ học đi, chị cứ học đi xong rồi là chị đi ra, chị đi làm ấy. Nếu mà chị xin vào cái công ty nào mà nó có chỗ nào cần vướng mắc mà chị cần hỗ trợ ấy thì là chị liên hệ với trung tâm để bên em hỗ trợ chị nhé. Ok, cảm ơn bạn nhé. Cơ bản là chị học theo giáo trình mà chị đã hiểu rồi ấy Ví dụ mà nó có điều chỉnh một số vấn đề gì ấy Mà chị chưa hiểu thì chị uh, liên hệ với bên em Để giáo viên bên em hỗ trợ chị thêm ờ, Thế Ok đây, Vâng Thế trước đây à, chị biết qua kế toán Việt Hưng qua kênh nào? À, mình chỉ sơ sơ mình thấy Tức là mình Một là mình nhìn thấy trên Phây hai nữa là mình tìm hiểu một số cái thì tự dưng là một số vấn đề về kế toán ấy thì cũng dưng vâng, là vâng. nó nó hiện vâng, lên uh, kế toán Việt Hưng uh, ở trên Google thôi mình search trên Google thôi dạ vâng thế là chị là tự tìm hiểu chứ không phải là có ai giới thiệu đúng không không vâng thế là chị học như vậy là được rồi và chị xem ờ, chị học ở cái giáo trình ở bên em ấy thì chị ờ, có góp ý thêm về cái giáo trình bên em những cái ý gì không ví dụ ờ, chị thấy chỗ nào nó chưa được ấy hoặc là thiếu sót ở chỗ nào ấy chị có cần góp ý với trung tâm thêm về cái vấn đề gì không chị <laughs> thực ra thì để mà nói là góp ý thì cũng cũng không đến mức đấy bởi vì mình kinh nghiệm chưa có cho nên là nhiều khi mình cũng không thể có những cái mình không thể phát hiện được có vâng, những cái mình vâng. cũng không thể biết được nên nói thẳng là như thế chị đã lên được báo cáo tài chính và đối chiếu báo cáo tài chính của chị làm đã giống với giáo trình rồi đúng không? Thực ra thì nói là giống thì cũng cũng không không hẳn là giống lắm nhưng mà à. cái con số nó không lệch nhiều đúng rồi bởi vì bởi vì nói thật là trên trên thực tế đúng, không? trên trên thực tế nó cũng vậy Đúng, dạ đúng rồi. Nó cũng không thể trăm phần trăm được. Đúng rồi. Nó không thể một trăm phần trăm được nhưng mà mình làm nó xem xem nó lệch nhau một chút là được chị ạ. Không sao đâu. Ừ. Vâng, thì chị cứ học đi xong rồi à, sau này mà chị đi làm ấy, gì mà hỗ trợ thì chị cứ liên hệ với trung tâm nhá. Cái bản quyền hôm vâng. nay em gửi <laughs> cái, cái cái bản quyền hôm nay em gửi chị đã à, chưa? Um, uh, đấy đấy mình đang định hỏi bạn cái vấn đề đấy đấy. Vâng. Mình uh, mình vào uh, vâng. đợt vừa rồi là mình không vào nhưng mà bây giờ tự dưng mình vào mình thấy nó nó ghi là đã hết hạn cái gì thì à. làm làm lại như thế nào? à, hôm nay em có gửi cho chị một cái video ấy với cái tên đăng nhập mà để đăng nhập vào à, bản quyền ấy của kế toán Việt Hưng ấy thì chị nghe ừ. video ừ. xong sử dụng cái tài khoản đấy chị thực hành trên Misa là chị áp được bản quyền thôi à, nhưng mà đấy là mình tưởng là vào ấy được hay là hay là của mình hết hạn là mình lại lại phải tạo tạo um, dữ liệu kế toán mới xong không không phải tạo dữ liệu mới mà có nghĩa là chị tiếp tục dùng thử cái dữ liệu mà hôm trước chị làm nhá xong sau đó là chị mở được cái misa ra thì chị sẽ áp được bản quyền thôi không phải làm lại đâu ờ ờ nhưng mà mình mở lên thì nó lại nó lại hiện lên là hết hạn misa trước em cài cho chị ấy là misa 22 đúng không hay là misa 21 nhỉ 22 22 à thế thì để em ừ. xem lại cho nhá chị gửi ucha qua zalo để em xem lại cho ờ ok dạ vâng dạ vâng em chào chị nhá